bên như mà chết người em gái tôi thương đời tôi là chiến binh rừng núi thường ngày qua những đôi hoa sim thấy cành sim chín thương vô chiến binh lấy trong thời chiến trinh mấy người đi trở lại sợ khi mình đi mãi sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều quê nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu chết người em gái tôi thương đời tôi là chiến binh rừng núi thương ngày qua những đôi hoa sim thấy cành sim chín thương vô bờ khóc chuyện hoa sim để chiều xím tím hoang biên biệt để mình tôi khóc chuyện hoa sim phố phường thầm huế buồn vắng nghe tiếng còn anh nơi tiền tuyến ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh mộng đẹp miền vui với câu ta thường nói thương mến nhau không hề vơi mãi nay đây người em thơ nhỏ bé nơi chúng thời gian chưa qua mau ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấp ba lô nặng lắm trăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em bao nhiêu thương nhớ răng đầy bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn xin vắng khói thuốc chưa lần chấm môi chưa từng quen mùi mà giờ nghe âm môi đêm nay viết cánh thư tình đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa gợi ý giờ buồn người ở phương xa vẫn vơ từng đêm qua đời trai nghiệp linh khổ nhưng vẫn đi cho thọ chi Mấy thua được làm phương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là ngày nghiệp lính biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chi Mấy thua được làm quê yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiền ngang có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trai có lần xa rừng núi về rong chơi đây đó phố nhỏ vang tiếng cười và giai nhân vẫn đẹp sang ta đưa mắt nhìn ta lòng lần xa rừng núi về rong chơi đây đó phố nhỏ vang tiếng cười và giai nhân vẫn đẹp sang người ta đưa mắt nhìn ta lòng bỗng thấy bâng khuâng khi mình nay đã là anh linh sương nên trở về về nơi đồn vắng mòn gai lòng nghe thương nhớ nhân tình mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà bình thăm nhiều nhé Anh ơi, anh ơi, tôi biết nói chi đây Giây phút quyến luyến chia tay Canh gác đã đến phiên rồi Kỷ niệm trong